gian cho quá phép cho mọi thứ cứ thế nhạt nhòa và chỉ tình yêu bền lâu không cách xa thế gian đổi thay nhưng còn đây bao khoảnh khắc vơi đầy gió muôn trùng mây đang bùa vây làn gió khẽ bay bay liệu người có nhớ bao chất chứa bao lời yêu thó xưa nước mắt khẽ rơi như mưa giờ ai cần đón đưa uống chén rượu say rau lệ cay cho quên hết nỗi sầu tình vì nơi đâu chẳng ai thấu chắp tay lên nguyện cầu mong ngày xưa ấy không ai đổi thay duyên trời đây địch ta nào đâu có heart. thế gian đổi thay nhưng còn đây bao khoảnh khắc vơi đầy giữa muôn trùng bay đang bùa vây làn gió khẽ bay bay liệu người có nhớ bao chất chứa bao lời yêu lúc xưa nước mắt khẽ rơi như mưa sợ ai cần đón đường hôm trên rượu say dòng lệ cay cho quên hết nỗi sầu shine my way.